Jump. đại quang minh sáng Thứ diệu hướng vân biến man thập phương giới Cúng dường nhất thiết Phật tôn Pháp chữ Bồ Tát vô biên thanh văn chúng Cập nhật thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đài xưng tính tác Phật sự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 của các Phật tử một lòng chỉ thành mong cầu nương tựa vào chư Tăng để tu tập hành trì Pháp bảo. Nay chư Tăng chúng con xin phát nguyện tu tập, thọ trì lời Phật dạy, tùng đọc Pháp bảo, được dẫn chúng giúp cho các Phật tử nương theo tùng đọc, thọ trì Pháp bảo tôn kinh trong vòng ba tháng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 đại từ đại bi thương đúng chán ờ, ờ, nghĩa vườn na Los Angeles. Bye. của tôi phải như thế này hay như thế kia theo ý tôi thế nhưng bởi vì ý thức không phải là ta nên nó không tránh khỏi khổ đau phiền não và không ai có thể ra lệnh cho ý thức ý thức của tôi phải lòng là thế đường thưa thế tôn các thấy nghĩ sao ý thức là thường hay được nhận định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 kính bạch Đức Thế Tôn, từ bài kinh vô ngã tướng, chúng con được dạy rằng, tất cả những gì thuộc sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm tư và ý thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần, tất cả cần phải được nhận định theo chánh trí huệ, đúng như thật là cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Bởi vì sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm tư, ý thức đều vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Khi nhận định sự vật như thế, người hành giả thông minh xa lìa và nhằm chán sắc thân, xa lìa và nhằm chán cảm thọ, tri giác, tâm tư và ý thức vì ấy không còn ham muốn nên được giải thoát, trí tuệ phát sinh vì ấy biết, tái sinh chấm dứt, phạm hành đã thành, điều nên làm đã làm, không còn trở lại thế gian này nữa. Kính bạch Đức Từ Phụ, chư tăng chúng con hiện đang nương theo sự dần dắt trên sư phụ, được thực tập các pháp hành đầu đà để luyện trí xuất trần. Từ sự chân thật này,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 từ à, quý à, ý à.